Vâng, xin được kính chào quý khách hàng Và liên tục chương trình giới thiệu xe của chúng tôi ngày hôm nay Chúng tôi liên tục truyền tải đến cho quý khách hàng một cái mẫu sản phẩm Đó chính là chiếc xe Hyundai i10 Sản xuất cuối năm 2014 Tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội Bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa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 Đấy, tên tư nhân người ta cắm vào hãng để chạy khách thôi nhưng mà không có khách quý vị ạ cho nên là chiếc xe này còn cực kỳ là chất lượng luôn như xe tư nhân bình thường luôn quý vị nhá không khoan đục quý vị nhá có lướt qua một chút dịch vụ nhưng không khoan đục quý vị nhá và cái chất xe thì nó như là xe tư nhân bình thường nhá không giống như là những cái xe à, ở hãng chạy taxi và chạy à, nhiều km đâu quý vị nhá đấy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 cho nên là chiếc xe này không khác gì một chiếc xe tư nhân mặc dù là cũng đã lướt qua một chút dịch vụ rồi nhưng mà người ta cắm vào hãng là chủ yếu là để à, à, xe xe thương quyền quý vị nhá cắm vào hãng đấy, để chạy nhưng mà không có khách đâu quý vị cho nên là đã bán chiếc xe này cho chúng tôi đấy, tên tư nhân chính chủ luôn và không khoan đục quý vị nhá không một mũi khoan và xe chạy cực kỳ là đầm và chắc chắn luôn cam kết với quý khách hàng là máy gầm số cực ngon luôn quý vị nhá thân vỏ thì căng đét zin đến 100% luôn không có một lỗ nhỏ luôn không đâm đụng không ngập nước đấy là cái cam kết của chúng tôi chỉ với 195 triệu đồng chúng ta sử dụng được một chiếc xe i10 nhiên liệu chỉ nằm trong khoảng từ à, 5 cho đến 6 lít xăng trên 100 km thôi quý vị nhá thông thường nó chỉ hơn à, 5 lít xăng 100 km thôi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 nhìn từ phía sau đây Càng đét nha quý vị nha, Không một vết gợn luôn Với những cái sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi thường tuyển rất là kỹ rồi Cho nên chiếc xe nào à, hầu như là cũng còn nguyên bản và zin đến 8-90% quý vị nhá à, Những cái xe đâm đụng là chúng tôi không mua Đấy, Và đã mua là phải à, xem và tuyển chọn rất là kỹ cho nên cứ khách hàng khi sử dụng các cái sản phẩm của chúng tôi thì hoàn toàn yên tâm và cũng chưa có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 và không có dấu hiệu gì của sự cong vênh cái đèn pha phía trước bên ờ, phụ này quý vị vẫn là đèn zin theo xe từ đầu cũng còn rất là trong luôn quý vị nhá như mới luôn Đấy. không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay là bị hoen ố đâu quý vị và chính giữa là cái biểu tượng Hyundai một trong hãng ô tô nổi tiếng và là một trong các thương hiệu ô tô có thể nói là siêu bền bỉ quý vị nhá Đấy, xe khách Hyundai xe tải Hyundai Đấy, rồi là các cái loại xe như uh, Gate i10 chạy đến cái giờ phút này thì đã được khẳng định trên thị trường Việt Nam rồi Được rất nhiều người Việt tin dùng rồi quý vị nhá Đây cái đèn pha phía trước bên lái thì cũng vậy cũng còn rất là trong luôn quý vị Đấy, Ba đợt sốc thì còn rất là khớp khít, không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ đâu quý vị nhá Đây, cái lốp phía trước đây cái lốp phía trước bên à, lái này quý vị còn mới tinh luôn còn rất dày luôn với lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa chưa phải nghĩ đến việc phải thay lốp đấy khoang lốp thì sáng trưng nhá không có dấu hiệu gì của sự à, mọt mục đâu quý vị và cái mặt la răng của nó đây la răng là la răng mới tinh nhá vừa mới được chủ nhân người ta độ xong la răng xoắn rất là đẹp luôn Đấy, chúng ta thấy cận cảnh chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi chủ nhân người ta đã độ về mưa đặt chân kính inox tay mở cửa inox đây đến cái đây là chúng ta thấy cái keo phủ sần ở cái hộp bu lê này cũng còn zin cho xe từ đầu nhá quý vị nhá với những chiếc xe chạy nhiều thì không bao giờ còn được cái ờ, sơn sần của nhà sản xuất từ đầu này đâu quý vị một chiếc xe chúng tôi có thể khẳng định với quý vị là như những chiếc xe tư nhân nha quý vị nhá máy gầm đại chất luôn đây gót khoang lốp này không có dấu hiệu gì của sự mòn mục và cái lốp này cũng rất dày luôn Đấy, với cái lốp này ta đi phải hai ba năm nữa và đây cái mặt la răng của nó đây không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị đứt vỡ Đấy, và cái nắp xăng cũng đã được bọc inox rồi quý vị đây cận cảnh phía sau để quý vị và các bạn theo dõi quý vị liên hệ ngay cho chúng tôi để sở hữu chiếc xe này một chiếc xe theo chúng tôi đánh giá còn rất là chất lượng luôn và chiếc xe này chúng tôi thường xuyên sử dụng để đi à, đường xa đường trường và thấy rất là ổn định luôn nhiên liệu thì cực kỳ tiết kiệm luôn đây cái mặt la răng của nó đây rất là sáng luôn và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn quý vị nhá với lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa mới nghĩ đến việc phải lốp và đây là cái khoang lốp của nó đây Đời 24 thì chúng ta chưa phải nghĩ đến việc à, bị mọt mục đâu quý vị nhá Đây, cái khoang lốp phía trước bên phụ đây Lốp của nó đây quý vị cũng còn mới tinh luôn, cực dày luôn quý vị nhá Mới tinh luôn, bốn quả lốp mới tinh luôn Và đây là cái mặt la răng của nó đây quý vị, rất là đẹp luôn quý vị nhá Và vừa rồi thì tôi đã truyền tải đến cho quý vị Cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này và truyền tải đến cho cái khách cái mặt cabo phía trước hai cái đèn pha phía trước ba đờ sốc phía trước bốn khoang lốp bốn quả lốp và bốn cái mặt la răng và bây giờ trước khi đi vào cái nội thất bên trong thì tôi xin phép quý vị lướt qua một chút hình dáng bên ngoài thật kỹ đây quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi không có một vết gợn chưa có một tí ma tiết nào dính trên chiếc xe này đâu quý vị nhá đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này chỉ với 195 triệu đấy giá rất là hợp lý cho một chiếc xe đây nữa chúng ta thấy thân vỏ căng đét luôn còn bây giờ chúng tôi đi vào cái nội thất bên trong đây đi vào cái nội thất bên trong thì chúng ta cũng thấy cái, cái độ chất của nó như thế nào đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự khoan đục quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự khoan đục quý vị nhá đấy nhựa của nó còn rất là sần rất là đẹp luôn đây chúng ta nhìn vào các cái tắp đi cửa này chúng ta cũng biết luôn đây nhựa của nó đây sần tươi sáng như mới luôn những cái xe taxi thì chỗ này mòn mờ và rất là bóng rồi quý vị nhá nhưng mà chiếc xe này chúng thấy chưa cực đẹp kể cả cái tay mở cửa này anh vậy cũng còn sáng trưng luôn kể cả cái phần nhựa phía dưới này anh vậy nhựa sần như mới luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự khoan đục quý vị nhá đây chúng ta nhìn thấy đây nhựa của nó cũng còn rất là sần như mới luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự khoan đục đâu quý vị nhá nhựa rất là tươi sần này kể cả các cửa này đây các cái phím bấm này như vậy đấy còn rất là sáng quý vị nhá không bị mòn mờ một chút nào đây chúng ta nhìn vào cái vô lăng này chúng ta cũng biết luôn này. đấy nó còn sần như mới tinh như này cơ đấy đấy chúng ta nhìn thấy chưa nó còn sần như mới tinh này cơ đấy những xe taxi thì chắc là mòn bóng hết đây chúng ta nhìn cái mặt vô lăng này chúng ta cũng biết luôn rất là sáng luôn rất là sần luôn quý vị nhá không bị mòn mờ một chút nào luôn đấy đây cái phần nhựa phía dưới này của nó cũng vậy Đấy, không có dấu hiệu gì của sự khoan đục đâu quý vị nhá đấy tất cả mọi thứ là còn sáng trưng luôn không một vết nhá keo chỉ thì không phải nói đến rồi keo chỉ zin 100% phần trăm mà người sơn lòng vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn các con ốc này chưa lần mở đây keo chỉ của nó đây rất là đẹp rất là sáng luôn quý vị nhá đây thì cả là cái hộp bu lê phía bên phụ này cũng vậy cũng keo phủ sần của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn chưa nói đến là chúng tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn nha quý vị nhá đây gầm của nó đây ấy keo phủ sần đây ấy vẫn còn giấy bịch luôn quý vị nhá không có một vết mọt mục nào đâu Được 214 thì làm sao đã mọt được Đúng không Đấy, Và bây giờ là cái cánh sau ấy cứ nhìn vào cái nhựa này chúng ta biết luôn Đấy, Sần sùi như mới luôn Đấy, Kể cả các tay cửa này như vậy Đây không có dấu hiệu gì của sự khoan đục và nhựa của nó vẫn còn sần còn sáng còn tươi như mới luôn quý vị nhá Đấy keo chỉ đây Đấy, không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu kể cả phần phía dưới đây đây Đấy, không bao giờ có dấu hiệu gì bây giờ là cánh trước bên lái đây ấy cánh lái này là cánh dễ chúng ta dễ phát hiện nhất Đấy. lái xe người hay tì vào đây là nó hay bị mòn mờ bóng nhưng chiếc xe này chúng ta thấy vẫn còn sần tươi sáng như mới luôn đây các cái tay cửa này cũng vậy ấy vô lăng ấy chúng ta thấy sần như mới luôn ấy táp lô táp bi này Đấy, chúng ta thấy rất là đẹp rất là sáng luôn quý vị nhé chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị đây trần của nó đây đã được bọc ni lông rồi nhưng bên trong là một à, lớp nỉ mới tinh luôn quý vị nhá đấy, đấy cái phần nhựa của cái cánh trước bên lái đây quý vị đấy sáng trưng keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nào quý vị nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi đây đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cái chân phanh chân ga này chúng ta cũng biết luôn quý vị nhá còn rất là dày luôn đấy đây các chốt cửa này đây nó còn sáng trưng như này rồi đấy các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đâu đấy rất là chất luôn hàng ghế thứ hai đây đã được độ à, hai màu đỏ đen rồi rất là hợp với các cái dòng xe này các dòng xe này thì đa số người ta bọc đỏ đen quý vị nhá đây cái tắp đi cửa sau bên lái đây chúng ta nhìn thấy chưa sáng sần như mới luôn quý vị đây đấy rất là nhiều keo chỉ của cánh sau bên lái đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đây đấy khoang lốp đây sáng trưng luôn quý vị nhá đến cái cốp sau đây hai bên hông của nó đây đinh tán cả nhà sản xuất đây quý vị đấy không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng các con ốc lại chưa một lần mở đâu keo chỉ của nó đây zin đến 100% sơn lòng vẫn là sơn zin luôn đây ấy keo chỉ đây rất là đẹp luôn quý vị nhá Đấy, đây các cái chốt cửa vẫn còn sáng trưng như này rồi. ấy các con ốc này chưa một lần mở và vẫn còn sáng trưng như này rồi. ấy các lỗ bấm tròn xe luôn quý vị nhá đấy quay được đến đâu tôi quay hết quý vị và các bạn xem luôn đấy nhựa của nó đây này, vẫn còn sáng trưng như này quý vị này. đấy khoang lốp này ấy sáng trưng đấy thấy chưa sáng trưng hết cả một lượt đấy, và đã giới thiệu rất là kỹ cho quý khách hàng rồi và bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này Đó chính là phần động cơ Phần động cơ quý vị nhá Rồi chúng ta nhìn cái tablo này chúng ta biết luôn Một chiếc xe có qua dịch vụ hay không Đấy chúng ta thấy chưa đẹp chưa tablo của nó vẫn còn sần tươi sáng như mới tắp đi cửa cũng vậy Tươi sáng không khác gì một chiếc xe tư nhân Đây, Chúng ta nhìn vào cái tay phanh này chúng ta biết luôn quý vị nhá Đấy vẫn còn sần sáng luôn Đấy thấy chưa sần sáng luôn đấy vô lăng này đấy còn sần như mới luôn các bị cửa này đấy màn hình camera lùi đầy đủ hết rồi quý vị nhá đấy Đấy, đồng hồ tua máy lúc nào cũng nằm trong khoảng 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá đạt chuẩn luôn còn bây giờ tôi xin phép được mở máy để xem là cái khối động cơ của nó như thế nào quý vị nhá đứng gần không nghe tiếng máy nổ luôn đăng kiểm thì còn đến tháng 12 2020 đăng kiểm vẫn là một năm rưỡi quý vị nhá đây này chúng ta nhìn này keo chỉ của nó này đấy các lỗ bấm này trong xe này, tinh tán của nhà sản xuất này. đấy các lỗ bấm này keo chỉ đây đấy không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn không có dấu hiệu gì của sự rung giật và đây máy này tôi chưa rửa đâu nhưng nó đã đẹp như thế này rồi quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật máy khô rong không một vết dầu mỡ luôn quý vị nhá đấy không một vết dầu mỡ luôn máy khô rong luôn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 Bây giờ trước khi kết thúc video giới thiệu xe này thì một lần nữa tôi lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi sau đó chúng ta gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này quý vị nhá. Đấy, thân vỏ căng đét chưa? Chúng ta mua về chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác. Mua về sử dụng luôn. Máy gầm, đại chất, nội ngoại thất đẹp. Đấy là cái cam kết của chúng tôi quý vị nhá. Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ hết lại được cái biển Hà Nội nữa giá thì hợp lý đã lên la răng đúc rồi nẹp chân kính inox gương inox đầy đủ hết không khoan đục quý vị nhá đấy một chút nội thất bên trong đây tắp lô tắp bi của nó đây ấy tắp lô của nó đây sáng trưng như thế này kìa đấy đây nữa tắp bi của nó đây đấy chúng ta thấy nó sáng chưa sáng chưa sần chưa mới chưa đấy rất là đẹp rồi Đấy Quá đẹp luôn quý vị nhá Đấy chúng tôi tổng hợp lại thôi Đấy rất là đẹp rồi quý vị nhá Vâng quý vị thân mến Chúng tôi đã truyền tải đến cho quý vị cái sản phẩm đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10